nhận định thị trường tuần từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần thị trường tài chính của chúng ta biến động nó khá là êm ả, nó không được uh, mạnh như dự kiến. Tuy nhiên, các uh, xu hướng mà chúng ta nhận định thì thị trường đi khá là chính xác theo cái xu hướng chúng ta nhận định. Tuy nhiên, uh, cái do cái biên độ biến động nó không được như kỳ vọng nên có nhiều lệnh của chúng ta là không đạt được target chốt lời à, nhưng cậu vàng của chúng ta thì vẫn đạt target khá là thành công à, các bạn à, chắc còn nhớ là tuần trước thì chúng ta mua quanh vùng 85 cộng trừ 5 thì những cái lệnh của chúng ta mua vùng 85 90 thì đã khớp lệnh Đấy. và tuần này thì đã đạt biên chốt lời là 1930 còn cái lệnh tuần này của chúng ta chúng ta mua vùng 85 90 thì nếu mà bạn nào đặt 90 91 thì khớp còn bạn nào đặt 85 thì không khớp Đấy. <clears throat> có khá nhiều bạn hỏi tôi là tại sao lại hay mua vùng đó. thì tôi giải thích luôn lại với quý vị là thế này cái điểm dừng lỗ thì nó là điểm được nhưng mà cái vùng mua bởi vì sao nó là vùng bởi vì là khi tôi phân tích tính toán thì xác suất nó xuống đến vùng đó là xác suất cao do vậy ngay cả bản thân tôi khi vào lệnh thì tôi không phải đặt giải lệnh ra đấy ví dụ như mua 85 90 chẳng hạn tôi thường tôi giải cách hai giá ba giá vào một lô kiểu như vậy điểm dừng lỗ thì chúng ta không cần thay đổi nhưng điểm chốt lời và điểm vào lệnh thì chúng ta phải giải ra vùng các bạn nhớ nhé bởi vì một nhận định của chúng ta là một nhận định với cái mức chốt lời 30 50 giá ờ, thì rõ ràng là cái việc vào lệnh sai số 3 đến 5 đô là bình thường cái này không ai biết được bởi vì có lúc nhà cái nó đánh không tới có lúc nó đánh chọc qua nếu chúng ta chỉ cứng nhắc chúng ta đặt tại một điểm thì có thể chỉ vì thiếu một hai đô chúng ta không khớp kiểu như vậy nhưng mà nếu mà chúng ta vào sớm quá thì có thể là chúng ta lại bị giá nó khá là cao kiểu như vậy nên các bạn nhớ là chúng ta mua cũng làm sao lấy giá trung bình và chúng ta chốt lời cũng làm sao lấy giá trung bình kiểu như thế các bạn lưu ý điều đó nhé cái này là trong thị trường tài chính rồi chúng ta biết bởi đây là tôi đưa ra chiến lược là chiến lược tuần các bạn hiểu là trong một tuần nó 5 phiên và cái độ biên độ của nó lớn hơn rất nhiều nếu chiến lược ngày cơ chiến lược ngày các bạn không cần vùng bởi vì chiến lược ngày thường tôi đưa ra điểm cố định cho các bạn rồi các bạn lưu ý điều đó <clears throat> năm trước thì có ờ, nhóm khách hàng đặt riêng chiến lược ngày cho tôi nên tôi không được cung cấp chiến lược ngày ra ngoài nhưng bây giờ thì nó cũng hết ừ, hết cái thời hạn rồi tôi không muốn gia hạn với họ nữa đấy thì tôi sẽ quay lại hỗ trợ cộng đồng nhưng tôi cũng lưu ý luôn các bạn là ừ, các bạn ờ, trong nhóm học viên của tôi trước đây mà tôi đã từng đào tạo thì tôi sẽ hỗ trợ chiến lược tuần cả tuần nhưng còn ở cộng đồng mình thì một tuần tôi sẽ hỗ trợ chiến lược hai ngày Đấy, tôi cũng lưu ý luôn với các bạn như thế tất nhiên là sau Tết nhá còn từ giờ đến Tết nó cũng còn hai tuần tôi cũng bận mà thực ra thì có nhiều cái yếu tố nên là từ giờ đến ờ, Tết thì tôi sẽ không hỗ trợ các bạn đầy đủ nhưng tôi cũng thông báo luôn các bạn là như vậy vì trong năm vừa qua thì cũng có khá nhiều bạn hỏi tôi về chiến lược hay là bảo là vào Zoom VIP thu phí thực ra thì tôi không thu phí của ai cả tôi hỗ trợ được cộng đồng cái gì tôi hỗ trợ thôi còn năm vừa qua tôi không đưa chiến lược chính xác bởi vì có một nhóm là đặt độc quyền rồi mà tôi đã nhận với họ thì tôi không không hủy kèo giữa đường được thế thôi chứ còn thì thực ra tiền thì tôi có thể chết đinh được <laughs> nên các bạn ờ, đừng nghĩ là tôi tổ chức Zoom VIP thu các bạn phí 50 đô 100 đô một tháng chả là cái gì cả một lệnh giao dịch của tôi thì nó bằng bao nhiêu thu phí của bao nhiêu bạn mà như thế nó cũng không không không không không nói chung là nó không phù hợp với tôi thì tôi cũng lưu ý các bạn như vậy còn ờ, từ giá Tết thì tôi sẽ có chiến lược hỗ trợ cho các bạn chiến lược thì không chỉ mình vàng nhá sẽ có chiến lược cả vàng và các cặp tiền tệ nên một ngày có thể sẽ có 3 đến 5 chiến lược và hầu như ngày nào cũng sẽ khớp nhưng tôi cũng lưu ý lại là tôi sẽ hỗ trợ các bạn một tuần hai ngày thôi còn lại thì chỉ một số bạn học viên của tôi tôi có thể hỗ trợ được cả tuần à, và cũng có nhiều bạn là hỏi tôi là bảo năm nay đào tạo thì thực ra năm nay tôi cũng có những việc riêng tôi nói thật là tôi không đào tạo được và năm sau thì tôi cũng không dám nhận bởi vì thực tế thì bây giờ tôi khá là nhiều việc nên cái việc mà đào tạo các bạn free thì bản thân các bạn không trân trọng mà thu phí thì, thì thực ra nó cũng chả chả đáng bao nhiêu cả mà dạy nó rất là mất sức tôi thật các bạn là như vậy thì nếu có thể thì có thể năm sau tôi có thể thu tôi có thể thu xếp dạy lại một hai khóa nhưng đấy là tôi không hứa trước nhá bởi vì năm sau tôi cũng có nhiều cái ờ, công việc lớn để triển khai còn cái việc hỗ trợ cộng đồng thì tôi sẽ hỗ trợ tối đa thôi ờ, tôi cũng chia sẻ một chút vì nó cũng là vào đầu năm thì tôi chia sẻ một chút cái kế hoạch và những hỗ trợ của tôi cho quý đầu tư trên ờ, cộng đồng thôi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phân tích nhận định chiến lược tuần này thì tuần trước thì chúng ta biết cậu vàng khá thành công các cặp tiền tệ chúng ta cũng khớp lệnh nhé và cũng đang có lời tuy nhiên chưa đạt điểm chốt lời thôi Đấy, bạn nào mà chốt non thì chúng ta có thể cắt lệnh ra à, tôi lưu ý quý vị thế này ừ, trong uh, chiến lược tuần của chúng ta thì các bạn có hai lựa chọn nhé khi chạm tốt lộ tốt lót rồi đương nhiên chúng ta không cần lựa chọn nữa nhưng nếu mà chiến lược không chạm tốt lót uh, nhưng cũng không chạm chốt lời thì các bạn có hai lựa chọn Lựa chọn thứ nhất là các bạn rời dừng lỗ về hòa vốn và các bạn để tiếp nó chạy sang tuần sau. Lựa chọn thứ hai là các bạn có thể cắt lệnh kết thúc chùa tuần và chờ tuần mới vào lệnh mới. Đấy, đấy là cách sử dụng chiến lược các bạn lưu ý nhé. Rất nhiều bạn không hiểu cách sử dụng chiến lược xong lúc từ lúc nó lời nhiều lại quay về dừng lỗ thì lại bảo là lỗ không phải. Trong một tuần nếu đã kết thúc tuần mà không chạm dừng lỗ hoặc chốt lời thì chúng ta có thể chọn phương án là cắt lệnh hoặc chúng ta rời điểm vào lệnh rời điểm dừng lỗ về vào lệnh tức là cùng lắm là chúng ta hòa một khi tuần đã lãi rồi chúng ta không được phép để nó quay về dừng lỗ nữa các bạn lưu ý điều đó bởi vì nếu chỉ tuần mà lãi mà quay về dừng lỗ thì lúc đó có thể cái xu thế nó đang khác Ừ. Trước khi đi vào phân tích kỹ thuật nhé thì tôi sẽ điểm qua thông tin cho quý vị biết. Tuần qua thì như các bạn biết là tâm điểm của chúng ta thì vào ngày 11 thì chúng ta có chủ tịch Fed à, phát biểu. Đấy. Ờ, ngài Powell này thì ngài điều trần trước uh, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện thì ngài có xoa dịu chấn an dư luận tức là uh, cái cái cái động thái nó cũng là bồ câu hơn một chút không nhấn mạnh uh, đao to búa lớn gì cả về cái làm thị trường tài chính trao đảo do vậy thị trường tài chính thì vào đầu tuần thì có phục hồi nhẹ Đấy. đến ngày thứ tư thì chúng ta biết là thông tin lạm phát ra Đấy Giới đầu tư ban đầu thì hân hoan bởi vì lạm phát là tháng này tăng thấp hơn tháng trước. 0,5% so với 0,8% tháng trước. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn thì nó lại không phải là như vậy. Bởi vì chúng ta biết là lạm phát tháng trước của Mỹ cùng kỳ năm thì là 6,8%. nhưng mà lạm phát kỳ này nó lên 7%. Tức là nếu so với cùng kỳ thì cái tháng 12 này năm nay cao hơn năm trước. Tất nhiên nó thấp hơn tháng 11 rồi. Nhưng có một điểm lưu ý là cái cái core CPI, tức là lạm phát lõi, loại trừ đi giá năng lượng và à, lương thực thực phẩm thì nó tăng 0,6 tăng mạnh hơn kỳ trước cơ đẩy cái ờ, lạm phát lõi lên trên 5% mà chúng ta biết là Fed thì hay tham chiếu bằng cái lạm phát lõi với lại cái chỉ số PCE index của Fed đấy do vậy là lạm phát thì không có dấu hiệu đi xuống đâu các bạn ạ cá nhân tôi đánh giá ít nhất lạm phát còn leo thang đến cuối năm nay đấy là ít nhất đấy còn nếu mà nó dài hơn nữa thì có thể leo thang vài năm tới cơ nên chúng ta cứ bình tĩnh mà run thôi chờ đợi thôi đó. Về dầu thô thì tuần qua cái ờ, dự trữ dầu thô của Mỹ là giảm 4,6 triệu thùng. Do vậy nó là tác động rất lớn đẩy giá dầu tiếp tục uh, lên để đo lại đỉnh. Lát nữa khi phiên tích chi vào dầu tôi sẽ phân tích chi tiết hơn. Uh, bon của Mỹ thì lên mức khá cao. Kỳ trước là 1,52. Kỳ này thì lên 1,72. Tức là đang ở giai đoạn bứt phá đấy. Tôi vẫn lưu ý quý vị chúng ta lưu ý mức 2% khi bon Mỹ mà lên 2% rất có thể nó sẽ gây ra cái tình trạng à, dẫm đạp lên nhau trên thị trường tài chính, chứng khoán. Do vậy chúng ta lưu ý nhé, nó đang tăng khá là mạnh, khá là nhanh đấy. À, cái chỉ số PPI thì đơn đặt hàng à, của nhà các nhà bán buôn đặt nhà sản xuất thì chỉ số PPI cái tháng này có giảm nhẹ. À, giảm nhẹ, giảm nhẹ là giảm so với cái kỳ vọng của các chuyên gia thôi nhé chứ thực ra thì nó vẫn là tăng nhưng tăng yếu tăng 0,2% nhưng co PPA thì lại không không hề giảm à, vẫn ờ, như dự kiến các chuyên gia 0,5 nói chung không ảnh hưởng nhiều nhưng có một chỉ số tôi khá là chú ý trong tuần qua đó là chỉ số uh, doanh số bán lẻ và co uh, retail sale doanh số bán lẻ lõi thì chúng ta biết là chỉ số doanh số bán lẻ thì kỳ vọng của chuyên gia là tăng nhẹ nhưng thực tế lại là âm âm 2,3% với doanh số bán lẻ lõi và âm 2% 1,9% với doanh số bán lẻ. Điều này nó đang cho chúng ta một kịch bản là gì? Lạm phát thì tăng mạnh nhưng mà kinh tế thì lại lại đi đi thụt lùi, đi xuống. Tức là cái kịch bản không mong muốn nhất và Fed sẽ rất khó hành động. Chính là kịch bản lạm phát đi kèm với với tăng trưởng chậm, suy thoái đấy ạ. Đó. Nếu mà lạm phát mà tăng trưởng thì Fed sẽ rất dễ chỉ việc thu tiền về tăng lãi suất là xong đấy đình đốn đấy ạ lạm phát đình đốn nhưng nếu lạm phát đình đốn thì rất là khó ờ, vì hai cái biến số này nó ngược chiều nhau rất là khó để có thể đảm bảo ờ, nếu bơm tiền thì sẽ không đình đốn kinh tế phát triển nhưng mà ngược lại lại lạm phát mà thu tiền thì kinh tế lại đình đốn hơn Đấy, không thể chọn hai mục tiêu đây đang là kịch bản xấu nhất mà Fed không mong muốn nhưng mà tất nhiên là một tháng thì nó chưa nói lên điều gì nhưng mà chúng ta nên lưu ý là cái tháng 12 này chính là một trong những tháng chi tiêu rất mạnh trong năm của người dân Mỹ và châu Âu. Đấy, nên nên nó cũng rất đáng lưu tâm đấy. Tất nhiên là nó cần ít nhất cũng phải 3 đến 6 tháng thì mới có thể nói được nền kinh tế giảm tốc và có bị rơi vào đỉnh đốn hay không. Nhưng mà nó là những cái dấu hiệu báo hiệu sớm rồi. Lạm phát thì cao mà doanh ờ, ờ, số bán lẻ nền kinh tế vì chúng ta biết là với các nền kinh tế phát triển nữa thì đa phần cái nguồn thu của họ là dịch vụ từ dịch vụ chứ không phải từ sản xuất đấy do vậy là cái tương lai thị trường tài chính nó sẽ sẽ khá là u ám đấy trong năm nay còn thị trường hàng hóa nhiều khả năng sẽ lên ngôi <clears throat> đó là thông tin tuần trước còn tuần này thì sao tuần này của chúng ta thì ờ, vào ngày chủ nhật này đấy, 9 giờ sáng này 9 giờ sáng sao lại chưa có tin nhỉ tôi xem là ngày 16 đáng nhẽ ngày 16 hôm nay phải có tin rồi nhưng Trung Quốc chưa công bố dự kiến là dự kiến là sẽ có tin về Trung Quốc nhé à, CPI của Trung Quốc CPI của Trung Quốc cũng rất đáng lưu tâm quý vị lưu ý nhé bởi Trung Quốc về hiện nay đang là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thực ra là thứ hai nếu so quy đổi với USD thôi chứ còn nếu so với sức mua ngang giá thì Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất thế giới nhé lớn hơn Mỹ 25% vì chúng ta có thể lên mạng chúng ta search uh, sức mua ngang giá PPP thì chúng ta biết là GDP của Trung Quốc nên hiện nay nếu đo sức mua ngang giá nó vào khoảng 28.000 còn Mỹ thì 23.000 nhưng Trung Quốc vượt Mỹ từ năm 2017 cơ Trung Quốc thì vẫn đang giả nghèo giả khổ thôi giống Việt Nam cũng như GDP Việt Nam ạ à, đối với các ờ, tổ chức thống kê quốc tế thì họ thống kê GDP Việt Nam phải đâu đó vào khoảng 450 500 tỷ nhưng chúng ta vẫn chỉ thống kê hơn 300 tỷ thôi. Tức là chúng ta vẫn đang ẩn mình. Nhiều lúc là chúng ta tính chơi gian đấy, các bạn biết đấy. Giống như dân Việt Nam các bạn vẫn bảo giàu ngầm rất là nhiều, chính xác đấy. Tiền nó không nổi lên phía trên, không như phương Tây. À, tiêu trước hết rồi thì tức là có cái gì khoe ra ngoài. Còn Việt Nam với Trung Quốc thì giống nhau. Đấy, Trung Quốc cũng thế ngày thứ ba à, thứ ba thì chúng ta cũng không có thông tin quá quan trọng mấy thông tin về chỉ số nhà này thì nó cũng không không quá lớn có ảnh hưởng đến thị trường nhưng ít ngày thứ tư chúng ta cũng chỉ có thông tin lạm phát của anh à, lạm phát của canada à, chủ tịch uh, ờ, boe chủ tịch uh, ngân hàng trung ương anh phát biểu tỷ lệ thất nghiệp số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp của australia không quá mạnh Ờ, ngày thứ năm của Mỹ cũng vậy như thường lệ thì nó có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp doanh số bán nhà cũ ờ, chỉ số Philip Fed đi ờ, sản xuất dự trữ dầu thô có thể nói là tuần này là một tuần không tin không có một thông tin gì quá mạnh ảnh hưởng thị trường như vậy thị trường sẽ hấp thụ thông tin tuần trước và thị trường sẽ giao dịch theo kỹ thuật như vậy tuần này chúng ta cứ thuần kỹ thuật mà đánh thôi không cần quan tâm nhiều thông tin như tuần trước thì chúng ta có 3 tin khá mạnh, thị trường chưa thẩm thấu hầu hết. Khả năng tuần này sẽ thẩm thấu tin tuần trước, thẩm thấu thông tin lạm phát, thẩm thấu thông tin về doanh số bán lẻ kém. Thông tin PPI thì nó không thay đổi nhiều, thì nó sẽ không có nhiều tác dụng. Như vậy thì tuần này chúng ta sẽ theo kỹ thuật. Trước hết thì trước khi phân tích chi tiết từng mã thì chúng ta sẽ phân tích qua cái chỉ số DXY một chút. À, đô la index thì như chúng ta biết đô la index tuần qua điều chỉnh về sát vùng giá 945 rồi về được đến 946 thì quay đầu đảo chiều hiện nay đang ở 95 nếu theo cái ờ, kỹ thuật thì sau khi phá cái vùng tích lũy đi ngang ở 956 thì ờ, đô la index có thể phục hồi trở lại mà chúng ta biết cuối tuần là hai phiên cuối tuần là hai phiên uh, lực đẩy rất là mạnh dâu trên dâu dưới đẩy khá là mạnh với một con uh, búa không được đẹp lắm cán hơi ngắn thì có thể nói nó sẽ là đảo chiều nhẹ cá nhân tôi thì đánh giá là đầu tuần sau chỉ số đô la index hoàn toàn có thể phục hồi trở lại vùng giá 956 trước khi quay đầu đi xuống. Như vậy thì đô la sẽ tăng đầu tuần và giảm cuối tuần. Như vậy xu hướng các cặp tiền tệ của chúng ta làm thế nào? Nếu đô la tăng thì lúc đó là các cặp tiền tệ sẽ giảm và cuối tuần đô la giảm thì các cặp tiền tệ tăng. Như vậy thì đa số các cặp tiền tệ tuần tới chúng ta vẫn ưu tiên canh mua nhưng mà điều chỉnh xuống thấp thì mới canh mua nhé. Còn những cặp tiền tệ chúng ta khớp lệnh rồi thì rõ ràng nếu đầu tuần đô la index giảm nhẹ mà các cặp tiền tệ tăng chúng ta phải chốt lời cái lệnh đã khớp đã. Mặc dù không đạt target chúng ta vẫn phải chốt, còn bạn nào chốt hết tuần rồi thì thôi không nói. Các bạn chưa chốt thì chúng ta phải chốt rồi chúng ta chờ nó điều chỉnh xuống thấp mua lên. Chúng ta sẽ không ờ, đi ngược là canh trên bán xuống. Đó là về đô la index, các bạn lưu ý nhé, đô la index đây là so với bảy cặp tiền tệ ờ, chính. Do vậy thì chúng ta vẫn phải xét đến từng cặp một chứ không phải để xu hướng chính là canh dưới mua lên nhưng không phải tất cả cặp đều canh dưới mua lên nhé đối với cậu vàng thì sao cậu vàng thì tôi vẫn khá tin tưởng vào cái vùng giá à, dưới ngàn tám này à, vùng giá 1790 đến 1800 à, ờ, nó cũng là ở phía dưới vùng MA 200 vì cậu vàng đang có xu hướng là phần lớn thời gian đang đóng cửa trên MA 200 và cái vùng 1830 này thì cậu vàng cũng đang tích lũy để chờ breakout lên này Do vậy quan điểm cá nhân tôi tuần tới chúng ta vẫn canh mua thôi nhá. Chúng ta sẽ canh mua vùng giá 90 95, chúng ta dừng lỗ dưới cái đáy hôm trước này, hôm trước là 82 như vậy chúng ta dừng lỗ 80 nhá. Đấy. Chốt lời thì ngắn hạn chúng ta vẫn chốt 30, vượt 30 chúng ta tính tiếp. Còn bạn nào ờ, muốn ăn dài thì chúng ta có thể chốt một nửa 30, còn một nửa chúng ta chờ lên 55. Còn bán thì tuyệt đối không canh bán nhá vì cậu vàng vẫn đang tích lũy tất nhiên đến vùng 5560 này thì lúc đó nếu có chiến lược bán tôi sẽ update sau còn hiện nay thì không. Nhiều bạn hỏi tôi là thế bây giờ nó đang ở 18 này. Nếu anh đoán xuống 1800 em bán xuống được không? Không có bạn nhá. Như vậy là đang đánh ngược xu hướng. Thứ hai là gì? Đây là tôi dự đoán nếu nó xuống dưới thì chúng ta mua vào thì chúng ta mới cầm xác suất thắng cao. Chứ còn bán ngay ở đây mà nó phi thẳng lên thì chúng ta đâu điểm dừng lỗ, ít nhất dừng lỗ trên 30. Nó cũng rất là dài và cái xác suất xác suất nó bán ở đây ăn nó không cao. Tức tỷ lệ thông thường thì trong đầu tư khi chúng ta vào lệnh nhé không có khái niệm đúng hay sai chỉ là khi bạn đúng thì bạn được bao nhiêu sai thì mất bao nhiêu thế thôi và cái xác suất nào xảy ra cao hơn đấy ví dụ như chúng ta vào lệnh dưới 1008 rồi nó đi lên thì cái việc chúng ta khớp lệnh đã là một thành công thứ hai là cái xác suất chúng ta chốt lời sẽ cao hơn cắt lỗ mà nếu bị cắt lỗ thì chốt lời thì chúng ta cũng gấp 3 đến 4 lần cái lệnh cắt lỗ đấy thì tổng xác suất thì chúng ta vào cái phần thắng nó cầm đến 8 9 phần thì như vậy chúng ta mới vào lệnh. Chứ còn những điểm 50 50 thì rất là khó. Còn rất nhiều bạn mà vào lướt sóng mà ăn 3 đô 5 đô thì tôi là thật tôi chịu. Các bạn là thánh nhưng còn tôi tôi không giao dịch được những cái giao dịch đó. Đấy. Bởi vì cái giao dịch đó thứ nhất là nó phải bám bảng rất là tốn sức. Thứ hai ạ, giao dịch kiểu đó thì nếu bạn cứ đặt dừng lỗ 1 2 đô thì có những lúc bạn đỏ bảng lên hàng trăm lệnh dừng lỗ còn nếu mà bạn thả ra thì có lúc một lệnh chết thôi cái kiểu bám bảng hay kiểu giao dịch ngắn hay là kiểu dùng full margin tất cả những cái đó thì ngày xưa tôi cũng giao dịch rồi các bạn lưu ý và cuối cùng là uh, kết quả đường dài là không thành công còn các bạn đánh giao dịch ngắn hoặc là đánh full margin thì chưa chắc các bạn đã đánh bằng tôi vì trước kia tôi đã từng có thời gian là gì trong vòng một tuần tôi đánh tài khoản từ 1 ngàn lên trên 50 ngàn sau đó có một đêm thả lệnh và đi ngủ đúng đêm phép nó họp thế cháy <laughs> trong thị trường nhá chúng ta giao dịch nhá việc chúng ta là thua hoặc là từng bị cháy tài khoản không ai vào trong FX mà không cháy cả tôi nói thẳng luôn là thế còn ông nào mà nói thì thánh nói thế nào nói chứ ai cũng phải trải qua đau thương rồi để kiếm được tiền các bạn đều phải trả giá hết đấy là chắc chắn vấn đề là trả giá nhiều hay ít và trả giá xong chúng ta có thể trưởng thành để kiếm được tiền hay không đấy mới là vấn đề chứ còn trả giá là đương nhiên đó là cậu vàng nhé còn à, đối với các cặp tiền tệ thứ nhất là cặp u cạc đây u cạc thì chúng ta biết rồi tuần vừa qua đập chen line tuần vừa qua u cạc chúng ta thành công nhé chúng ta sell tốt ở 1.2620 Đấy. giá chạy được xuống 1.2450 gần được 200 pip chạy được 170 pip bạn nào chốt non một tí thì khớp thực ra thì tuần qua tôi đang khơ, tôi tôi hơi chủ quan là không để ý cái chen này nếu tôi để ý chen này tôi sẽ cho các bạn chốt lời 150 pip thôi nhưng mà thôi kể cả bây giờ chúng ta chốt vẫn được 100 pip mà thì u cạc thì tuần tới u cạc chúng ta canh mua lên nhé đang có cái chen hỗ trợ này ờ, nếu các bạn nào bán xuống rồi chưa chốt lời chúng ta chốt thôi còn bạn nào chốt rồi thôi tuần tới chúng ta sẽ canh mua u cạc khi nó test lại chen ở khu vực là 1.2470 24710 cộng trừ 5 pip các bạn nhá. Chúng ta dừng lỗ tôi 50 pip và chốt lời 150 pip thôi nhá. U cạc chúng ta chỉ chốt thế thôi. 24710 thì chốt lời là 630. Cùng với gần với cái điểm breakout hôm trước đấy. Đối với Uzi Uzi tuần trước chúng ta canh đỉnh cũ để bán thì nó không lên tới Chúng ta canh 116 ờ, đúng không ạ? Giá lên đến 115.8 thôi, còn giá đã ờ, xuống đến 113 năm rồi. Với một cây ờ, nến doji rút chân như thế này thì rõ ràng tuần tới nó đang có lực hỗ trợ mua lên. Lực mua lên, nhưng mà Uzi thì thường nó biến động thấp các bạn ạ. Nên nếu bạn nào thích Uzi thì các bạn có thể canh mua lên nhá. Mua lên nếu nó test lại gần đỉnh cũ có lẽ là phải phía trên tầm 113.7 Chúng ta dừng lỗ phía dưới là 113.2 40 pip thôi. Chốt lời 100 pip thôi nhá. Uzi chúng ta chốt lời 114.7 thậm chí lên 115 là cùng thôi 130 pip thôi. Uzi nó biến động nhẹ. Chúng ta giao dịch tuần cũng chỉ vậy thôi. Đối với đồng bảng Đối với đồng bảng này, tuần trước chúng ta giao dịch chúng ta buy khi đồng bảng vượt 1.3600 Thực tế thì đồng bảng lên được 1.3750, được có 150 pip thôi, không lên được 200 pip như chúng ta kỳ vọng. Hiện nay đang đứng ở 1.3680. Nếu bạn nào còn lệnh thì các bạn chốt thôi. À, với việc đồng bảng mà test lại MA200 này và với việc đô la index ừ, khả năng tăng đầu tuần thì nếu đồng bảng đầu tuần lên test lại khu vực ừ, ờ, đỉnh này vì trên đỉnh lại có con doji chúng ta có thể canh bán nhé. MA200 này thì như vậy giá vẫn hoàn toàn test MA200 và chưa đi lên. Như vậy đồng bảng tuần tới chúng ta sẽ canh bán. Chúng ta sẽ bán ở 1.3730, 3740. Đó. Chúng ta dừng lỗ 1.3800 nhá. Còn chốt lời thì 200 giá cho tôi, 1.35. Chúng ta bán ở 730 đúng không? 730 740 thì chốt ở 540. Thế thôi, 550 năm đó đó đồng bảng đối với đồng âu đối với đồng âu âu thì tuần trước chúng ta mua breakout đúng không ạ nhưng mà giá lên được khá là ít lên được có 100 pip thôi quay đầu giờ gần như về sát điểm breakout rồi breakout của chúng ta 1.13700 hiện nay 1.1430 được có 30 pip thôi các bạn vẫn phải ra thôi âu tôi nghĩ là không giao dịch nữa nhé bởi nó biến động thấp quá thấp hơn cả Uzi BP à, GPI đồng bảng trên yên bảng trên yên đấy bảng trên yên thì kỳ trước chúng ta kỳ vọng break out không break out đồng bảng trên yên thì có lẽ nó khó khá khó giao dịch đấy có lẽ chúng ta không giao dịch đồng này nhìn cũng không thấy xu hướng cá nhân tôi đánh giá nhé nếu đồng bảng trên yên ạ à, nếu các bạn giao dịch thì tuần tới các bạn có thể canh bán nhé ta bán canh đỉnh cũ tức là nếu giá lên lại 157.5 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ tôi 60 pip 1581 và chốt lời 200 pip cho tôi đó. là 1555 đấy tuần trước đấy còn tất nhiên bạn nào mà ăn dài hơn chúng ta có chốt lời 154 là 350 pip đó là về các cặp tiền tệ nhé có lẽ chúng ta giao dịch tuần đấy cặp thôi mấy cặp tiền tệ chính thôi à còn đồng AU nữa chúng ta xem nốt cặp tiền tệ chính AU chứ còn các cặp phụ thì các cặp chéo thì các bạn ờ, có thể phân tích tương tự thôi đây AU tuần trước tôi còn nói với các bạn là trên H4 nó tạo ra cặp nến đảo chiều và chúng ta canh mua đúng không mua thì chúng ta mua khớp rồi đấy mua 0.71 5 720 chúng ta khớp rồi sau đó giá nó cũng lên được 0.7300 thì cũng lên được 150 pip cũng đạt chốt lời rồi còn hiện nay tuần này thì có lẽ tôi nghĩ là AU tuần này AU vẫn đang tiếp tục theo cái chen dốc lên thôi có lẽ chúng ta vẫn vẫn vẫn vẫn canh mua lên được nhưng mà không được các bạn ạ nhìn với cái cái cái cái cái biên dốc lên cái biên dốc lên này của AU thì tôi nghĩ là AU tuần này chúng ta tạm không giao dịch nhé thế thôi đó là về cậu vàng và các cặp tiền tệ bây giờ chúng ta sẽ đi vào các chỉ số khác trước hết chỉ số chứng khoán Mỹ thì chỉ số chứng khoán Mỹ như tôi phân tích nó vẫn đang đi trong cái biên độ loa mở rộng này Đấy, cạnh trên thì các bạn bán 37 ngàn thì đã khớp rồi chúng ta chờ chốt lời thôi xuống đến 343 chúng ta chốt rời dừng lỗ về hòa vốn thế thôi còn uh, mua thì chúng ta không mua các bạn lưu ý nhé tuần tới thì khả năng nó đóng cửa như này thì tôi cũng chưa biết nó sẽ chạy thế nào cả ừ. chúng ta phải ra chắt tuần xem nó có tín hiệu gì không đây chắt tuần thì có lẽ nhìn nó rõ hơn một chút tức là nó sẽ tiếp tục đi xuống như vậy chúng ta khớp lệnh rồi thì cứ ngồi thôi cứ ngồi xem thôi nhá bởi vì một tuần tạo ra cây búa ngược và tiếp theo là một tuần xác nhận giảm nhiều khả năng tuần sau đó chứng khoán Mỹ sẽ giảm có lẽ bây giờ chúng ta bán 37 rồi bạn nào lỡ cơ hội bán 37 chúng ta phải chờ nó break out 34 ngàn thì chúng ta bán theo thôi chứ còn ở cái trạng thái hiện tại thì không không nên không nên làm gì cả đối với ờ, BTC BTC thì chúng ta kỳ vọng nó xuống để break out nhưng nó không xuống. Chúng ta kỳ vọng xuống 30.000 mua không xuống có lẽ khó đấy. Bây giờ chúng ta lại phải kỳ vọng nó hồi thôi. Như vậy hồi thì nó test lại M200 thì chúng ta có thể bán được. Bán được. Cá nhân tôi đánh giá nếu BTC hồi test trở lại 47 48 ngàn thì 48 ngàn cộng trừ 500 pip này chúng ta bán. Không sao ạ. Các bạn dừng lỗ tôi khi giá vượt qua 51 ngàn tức là chúng ta dừng lỗ đâu đó tầm 2.000 đến 2.000 rưỡi đấy 2.000 rưỡi 3.000 đấy chốt lời thì sao uhm, chốt lời thì 48.000 ngắn nhất chúng ta chốt 41.000 nhé còn xa hơn thì tôi nghĩ vượt 41.000 thì có lẽ chúng ta đợi 30.000 còn một lựa chọn nữa là chúng ta có thể chờ có một cây nến daily đóng cửa dưới 41 ngàn thì chúng ta bán. Và lúc ấy chúng ta dừng lỗ là 44 ngàn và chúng ta chờ về 30 ngàn. Tức là BTC chúng ta có hai cách nhá. Một là canh lên vùng quanh 48 ngàn chúng ta bán. Hoặc hai là đóng cửa dưới 41 ngàn thì chúng ta bán. Đó. Còn mua thì tôi không khuyến nghị quý vị mua. Ít nhất phải về 30 ngàn chúng ta mới có thể mua ăn hồi được. Nhưng tôi nghĩ là BTC đã đạt đỉnh rồi. Do vậy ưu tiên chính là trên bán xuống nhưng phải đặt dừng lỗ nhá. Các bạn lưu ý đối với lệnh mua lên thì không thể hâu dài hạn được. Nên phải đặt dừng lỗ. Thế thôi. Đối với OI Oi thì tuần qua bứt phá rất là mạnh. Ừ, nó đang có dấu hiệu đo đỉnh cũ, khả năng nó sẽ ra một cái tín hiệu là mở rộng. Đó. Tín hiệu tạo đỉnh mở rộng. Đỉnh mở rộng nghĩa gì? Đỉnh trước của nó 85 rồi, tôi nghĩ đỉnh lần này sẽ lên được 86, thậm chí vượt 86 một chút. Như vậy thì oi tạm thời chúng ta không làm gì cả nhé. Chúng ta đợi có tín hiệu đảo chiều uh, trên một cây daily thì lúc đấy chúng ta vào lệnh sau. Hoặc nếu nếu trong tuần sau oi tăng rất là mạnh test được chen này thì chúng ta có thể vào lệnh test được 90 nhưng tôi nghĩ là khó đấy có lẽ nó tạo đỉnh mở rộng ở vùng 86 87 thôi do vậy nếu mà oi tuần sau có chiến lược tôi sẽ up lên cho quý vị sau còn không có chiến lược chúng ta tạm nghỉ một tuần cứ đứng ngoài xem thôi đối với chứng khoán Việt Nam thì chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong đi trong cái uh, kênh giá này uh, chưa thoát lên chưa thoát xuống nhưng mà với những dấu hiệu hiện tại thì nó nhiều khả năng là sẽ sẽ thoát xuống đấy do vậy các bạn lưu ý nhá chúng ta tạm thời cứ ngồi bạn nào cầm hàng thì tôi nghĩ là các bạn nên canh chốt lời thôi giá đang 1496 khi giá lên vùng 15 15 20 các bạn cứ chốt đứng ra ngoài tính sau còn nếu không thì các bạn sẽ bắt buộc phải cắt khi nào giá phá qua kênh giá này đâu đó tầm 1460 đấy đóng cửa phía dưới đấy thì chúng ta phá chúng ta chốt thôi à, có một tín hiệu nó hơi xấu trên VN-Index là nếu chúng ta xét trên đến chắc tuần nữa thì chúng ta nhìn thấy VN-Index của chúng ta đã có 3 tuần. 3 tuần phân phối nó rất là rõ. Đấy. Do vậy là tôi tôi khuyến nghị quý vị là nên canh chốt lời thôi. Rồi, đây nó có 3 tuần chốt lời rất là rõ này. Đấy. Áp đảo hoàn toàn các tuần tăng. Đặc biệt là chúng ta lưu ý là lịch sử hoàn toàn có thể làm lại nhé. Ba cái lần thị trường, hai lần trước thị trường tạo đỉnh thì đều là có một cây nến tạo gáp trên độ thị tuần sau đó thì tiếp tục xuống lần này thì cũng có cây nến tạo gáp nhưng mà tuần vừa qua thì xuống chưa được mạnh lắm nhưng chúng ta không loại trừ khả năng bị đánh úp trước Tết nên cũng hết sức cẩn thận chưa kể là dòng bất động sản đã đã đã bị bán xác lập đỉnh rồi tuần tới thì nhiều khả năng đầu tuần bất động sản sẽ khởi nghĩa nhưng chúng ta lưu ý nhé quan sát động thái khởi nghĩa bất động sản nếu bất động sản khởi nghĩa mà thất bại thì chúng ta biết rồi khởi nghĩa mà thất bại sẽ bị dìm trong biển máu thôi và lúc đó nó sẽ liên đới các cổ phiếu khác còn nếu khởi nghĩa thành công thì hoàn toàn niềm vui có thể kéo dài lại có nồi bánh trưng <laughs> cá nhân tôi thì nghĩ là quý vị nên canh chốt lời thời điểm này đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường tuần từ 18 17 đến 22 tháng 1 năm 2022 chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch ờ, thành công cũng gần Tết rồi các bạn lưu ý Ờ, nếu lấy được thêm nồi bánh trưng nữa thì lấy mà không lấy được thì thôi bảo toàn những cái bánh trưng đã có nhá chúc quý đầu